loi giữa con phố không ánh đèn chỉ mình em cô đơn đi về cắn thật chặt mở môi để sâu hết những nỗi buồn những nỗi buồn em chẳng hề biết thêm đến bây giờ た関係に đường dài phía trước em chỉ mong tập còn khi những phải tập còn khi những